mình chỉ lo đàn em thơ dài dòng thời gian trôi đông qua xuân lại lấy lớp cuộc đời rồi đàn em cũng lớn gian vợ chuyện học hành bình dương mang trong cuộc sống nhân sinh mỗi người dường như đều có riêng số phần thương cho chị ba suốt đời lận đấng từ lúc bé thơ cho mãi tầng mẹ phải xa nhà nào có ngờ đâu vì đàn em đang lớn chỉ phải thôi học giữa chừng để cô giúp mẹ chứ giữa chung đô thành